Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với mẫu ngữ pháp quốc dân trong tiếng Nhật đó chính là mẫu ngữ pháp có ai hoặc là cái gì ở đâu trong mẫu ngữ pháp này sẽ có hai trường hợp xảy ra nếu như danh từ của mình là các cái danh từ chỉ vật thì mình sẽ đi với động từ là ga arimas còn nếu như danh từ của mình là các cái danh từ miêu tả về các cái động vật sống hoặc giả dụ như là con người chẳng hạn thì là mình sẽ để là imas ý nghĩa của mẫu ngữ pháp này miêu tả về sự tồn tại của một sự vật sự việc hoặc là một người nào đó ở trong một cái địa điểm nào đó và cái địa điểm đấy mình sẽ dùng với lại trợ từ ní chứ không phải là trợ từ đệ như bình thường dưới đây mình có lấy hai ví dụ để miêu tả cho trường hợp là có ai hoặc là cái gì ở đâu ví dụ như câu đầu tiên là 部屋にパソコンがあります。 Câu này mình có thể dịch là ở trong phòng thì có máy tính hoặc là máy tính thì có ở trong phòng. Với trường hợp số 2, mình sẽ có câu như sau. Có nghĩa là anh Tanaka thì có ở trong phòng học. Tương tự như vậy khi mà câu của mình dài hơn, phức tạp hơn thì chúng ta sẽ thay đổi các cái danh từ chỉ địa điểm hoặc là cái danh từ miêu tả về sự vật sự việc hoặc là cái danh từ miêu tả về người đó nó dài hơn thành các cái mệnh đề danh từ. Ví dụ như trong câu này mình trích dẫn từ trong cuốn sổ tay đọc dịch mà mình xuất bản năm vừa rồi thì các bạn sẽ thấy ở đây đó là có một cái khung xương rất là cơ bản đó là ni cộng với lại cả arimas có là có cái gì đó đó ở đâu. Jibun no naka no okufukaku ni hisoka ni Tokyo Mate de Hoseki ga arimasu. Trong câu này danh từ chỉ địa điểm của mình đó là Shibu nona kano okufukaku là thẳm sâu ở bên trong bạn thì là luôn có cái từ là Mate được ở đây là à, có một cái Hoseki, Hoseki ở đây là một cái viên ngọc ấy, có một cái viên ngọc sáng đang à, chờ sẵn thời cơ. Cái từ Toki ở đây người ta viết ở cái dạng là um, hiragana. Bình thường cái từ này nó có nghĩa là cái chữ thời hoặc là khi ấy, nhưng mà mình sẽ dịch ở đây nó chính là cái thời cơ. Còn hisoka ni ở đây là âm thầm à, chờ thời cơ. và trong cái câu này nó không có cái từ tỏa sáng ở trong cái nguyên gốc của câu tiếng Nhật. À, tuy nhiên trong cái phần bài đọc ở bên dưới thì người ta nói rất là nhiều về cái việc tỏa sáng sáng của cái viên ngọc này nên là trong cái câu đầu tiên của cái phần à, trích dẫn trong cái cuốn sổ tay đọc dịch này thì là mình có dịch thêm cái từ tỏa sáng ở đây nếu như mà bạn nào muốn đọc thêm vào các cái cấu trúc ngữ pháp cũng như là các cái phần chuyển ngữ của mình ở trong tiếng Nhật kiểu dạng như thế này thì có thể uh, đón đọc cuốn sổ tay đọc dịch của mình xuất bản năm vừa rồi nhá. Rất